về về ờ, phục hồi chức năng đường ruột thì các bạn bổ sung bổ sung thêm những cái uh, sản phẩm như mật ong chẳng hạn nhé mật ong như các bạn biết cái phần mật ong nào chữa mà nó đi vào đường ruột rất tốt không mật ong các bạn pha nghệ đó nhưng pha tinh chất nghệ các bạn nhé ép lấy nước rồi các bạn pha mật ong phải là mật ong rừng hoặc mật ong nguyên chất không nuôi nhá cùng một cùng một loại mật ong nhưng cùng ở một cánh rừng nhưng nếu các bạn lấy ong à, mua mật ong của những người nuôi ong ở đó thì không giá trị gì nó có một cái lý do như này tất cả những người nuôi ong đều đặt một cái ngáng cửa ở ngay trước cửa tổ ong con ong đi qua thì nó lấy phấn về nó gạt nó bị cái, cái ngáng đó gạt phấn và người nuôi ong người ta lấy phấn đi bán bởi vì phấn đắt gấp khoảng 4 lần mật ong còn con ong mà tự nhiên ấy ở rừng tự nhiên cũng cánh rừng đó là nó mang toàn bộ cái phấn ong hoa đó vào trong tổ và nó ăn phấn đó thì cái mật trong đó nó có phấn mà chữa bệnh là ở cái phấn hoa chứ không phải là mật các bạn nhé nên chúng ta hiểu tại sao cái mật ong nuôi và mật ong tự nhiên nó khác nhau hoàn toàn ở việc chữa bệnh đặc biệt là mật ong nó chữa bệnh thì cái mật ong đó là nó chữa bệnh ở cái phấn hoa chứ không phải là ở mật ong nên là các bạn khi mua mật ong ấy vì sao tôi phải mua cả nguyên tổ vừa rồi tôi mua được 100 lít mật ong khoái như là cái tổ nó to lắm nhưng con ong nó to bằng ngón tay ngón tay này nó đốt thì thôi rồi luôn chứ không như cái ong nhỏ nhỏ người ta nuôi đâu mà nó làm tổ ở những cái vách núi đá có tổ nó lên được 70 lít mà tổ hôm vừa rồi tôi uh, mua là hai uh, được khoảng hơn hai tổ đó được 100 lít mật ong khoái con ong to như ngón tay mà tôi là mua ở trên rừng tây bắc nhé vì nhà tôi cũng là anh em ở trên đó trên rừng trên tây bắc trên sơn la thì mới có được cái mật ong đó và các bạn dùng mật ong nó phải mật ong nguyên uh, nguyên thủy như vậy mật ong tự nhiên như vậy thì mới có giá trị để chữa bệnh đặc biệt các bạn uống với cái tinh chất nghệ các bạn pha với tỷ lệ đều đặn các bạn nấu cơm các bạn có thể cho vào đó của nghệ đó hoặc các bạn pha nghệ với nấu cơm này rồi nghệ với mật ong này các bạn ăn vào đều đặn thì xử lý cái đường ruột của chúng ta đó, kết hợp với cái lợi khuẩn là nó xử lý được kể cả dạ dày đường ruột nên các bạn phải dùng những cái sản phẩm đó hỗ trợ để cho phục hồi chức năng đặc biệt là chức năng đường ruột chức năng dạ dày chúng ta tốt lên